kìa kìa của kinh trang kìa nè nè nè nhảy nha dạ, dạ. nhảy nha sao nó mèo hả à vậy là con cua sữa chán cua sữa cua sữa kinh càng mà kinh càng hey, hey, hey. wow. Đốc nghe Thôi con này cá ốc đực Này lớn nhất à À Cá ốc bự Cá ốc bự sao đít khang vậy sao đít khang á Sao đít khang á Rồi rồi nó chạy luôn rồi kìa kìa kìa kìa hay quá nó nằm trong bọng á con này con cá cái này mới nãy con cá đực em bắt được con cá đực các bạn này cái cái nè hay quá à. Rồi ok mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha Thì hôm nay mình à, có đi ra sau vườn các bạn Mình đi bắt cá cạn các bạn ơi Đi à, chung với à, bé Kha và bé Nhi ha Tại lúa cũng cuối rồi thì nước nó sẽ rút về mới kinh thủy lại các bạn Thì hôm nay cá mắc cạn cũng nhiều lắm Thì hôm nay mình đi ra ngoài sau clip, clip ngoài á Mình bắt cá các bạn Rồi mời các bạn theo dõi video của hai cha con mình nha luôn nè ở đây luôn nè ở đây bên đây chắc cá ít các bạn không còn hồi mình sẽ à, tác ngay đây đi mương này nó sâu nè mương này sâu nhưng nước cũng cạn đây các bạn lúa à, cuối hết rồi nè lúc nước hết rồi không ông Nhi thăm dán rồi rồi lại quay Nhi cây có có Nhi ôi được hết kìa Ê, hai con luôn Cá lòng tông quá trời luôn ờ, kìa Cá lòng trong nè Rồi ờ, được mấy hết Đây, đây hồi đi mình bắt sau Giờ mình đi tát cá đi Cá lòng tông quá trời Cua nó gì không? Có cua Ừ, cá lòng tông đây nhất luôn Ừ, quá trời cá lòng tông luôn Ê, cá lòng tông gì vậy? Cho con nó có Nè Ừ. gần đây mẹ Nè Đó, ếch nè thấy không? Quang ếch cá lòng tông quá trời luôn đấy Hồi mình bắt nè lủng lỗ nè quá đây à, mình sẽ bắt đầu mình tắt cá ở đây sợ lúng sợ lúng vậy rác sao loại đè bắt cá được con Nhờ dư kìa Hết đồ mà Mua nãy hỏi rau muống non không? Hái rau muống cho em Bốn đồ kìa mới cọng rau muống ngon nè Bốn đồng kìa Chiêu Hái rau muống vô ăn luôn Nè mấy cái này ngon cái quần được mẹ Được, mẹ cho loại bắt cá mà Nè. ngon quá trời luôn. Ngon chưa? rồi này vô mình cắm à, có rô kìa anh cộng em mới thấy qua đó trời ơi là hái xong mà thả bên bờ đây đi Ừ. Họ ừ. bắt nó nhiều chứ giờ sao biết Rồi trưởng Để hồi cha tắt nước á hả Mẹ lấy nào tắt nước mẹ à. Đây phải xa xô cái này cũng dớt cả Mày có lộn ốc nè mẹ Đưa, đưa nó gào dạ. dưới, dưới, dưới, dưới chân con anh nhi Dạ Gào dưới chân con kìa Đưa chúng tôi cầm ra lỡ xuống luôn đó hả dạ rồi bắt đi hai đứa bắt đi tay chị Khang Dạ Con đừng lên quá chị Chụp dưới đây nè Đừng có ai đụng vô gỗ con nha Tay Ấy Khang đừng có bóc Khang bóc nè Khang bóc con cá nè ô oh, con gì ạ à? rửa ơi rửa ơi con con gì ạ à? rửa ơi rửa ơi rồi cái sặc cái sặc chán rồi rồi bỏ thao đi nữa đâu này một con cua ba con cua đâu anh chưa thấy à. giờ không thấy ngay mà kia cua da kẹp rồi à, ai à. Ui. không có cay à. Đây, ngồi em cua cá không toàn dính dính cua không à? rồi một con cá rồi chà bá bao hai bạn nhỏ đắng kìa hey, hey, hey, hey. Wow. Đốc nghe. Ồ, con này cá lóc đực. Này ống nhất à. À. Ra được con gì kìa? Lóc con gì? Nghe bắt được cái đâu nào? con cá bành chi đó có màu xanh đó cái màu xanh nè chụp phải chụp hai tay chụp tay sao chụp được giờ bắt mấy cá ngốc á hai đứa nhỏ bắt trời mình mẩy thấy gớm luôn nè bà ờ con bắt được như đó rồi đó hả hay còn thấy cái ống bọng này nãy giờ ừ. đây mình mở ống bọng rồi có cá nè lấy gỗ chặn đây nhi con lấy gỗ chặn chỗ ống bọng hứng chỗ ống bọng tươi nhi đây đây rồi hứng đại đi bỏ vô con con cá rô bự kìa anh cứ mở ống bọng nha cá rô cao nè giỏi dữ vậy đó hả bỏ xô đi con đưa con lấy gọn này nè cái không đường khang vậy hứng hứng vô ông bọng á cá bự cá bự sao đít khang vậy sao đít khang á sao đít khang á gồ gồ nó chạy luôn rồi kìa kìa kìa kìa hay dạ. quá nó nằm trong bọng á con này con cá cái này mới nãy con cá đực hôm nay em bắt được cá đực các bạn con này cái cái nè Ồ, hay quá cha hay quá ừ. rồi chị út hay quá còn cái này nó như hồi nãy em thấy giống như ngoài đít mùng khang nữa có con có con con nữa vậy đó đây cái đó cá sình đó rồi gỗ rồi dở lên nè rồi nãy giờ hướng được nào luôn hả À, lại lại lại lại dở dớn luôn nha tao chuyển cá xanh trời ơi quấn theo bây giờ nó đi gần nè mẹ ơi rồi là dở dớn nè rồi đem, đem đem gỗ đem gỗ lại đem gỗ lại đem gỗ lại nó sao á sâu kìa được ba con ếch sâu này là như để ếch nhảy kìa okay. ừ được hai cái lắm. cái xô này nó cao ếch không được đâu có một con mà cha lấy gỗ lấy gỗ lấy gỗ đưa cha đậy lại khang lại lấy gỗ đưa cha đậy lại quá nữa mà thế vậy rồi vô đi cạn cái cạn luôn cái quạt rồi quạt con cua kìa lại bắt cua nè kìa thôi nó kẹp á kệ mẹ chỉ cho khen bác nó kẹp con không sao đau kìa kìa của kinh trang kìa nè nè nè nó nhảy nha cái đó nha dạ. nhảy nha Anh cho nó mèo hả? À vậy là con cua sữa Cha cua sữa Cua sữa Kinh càng mà kinh càng sữa Quá trời cái bộ mình của nó rồi Thôi vô nhà lấy con tưa xịt rửa đi Cha cua Thả vô xô đi Cua sữa hả? Cua sữa Cua sữa đổ gỗ đi Cái gỗ tắn rửa Ừ lấy gỗ là cho cha rửa cá kìa Nè lấy gỗ ra khác rồi nghề lắm rồi nè gõ đòi đưa, đưa gõ đây sắp lên bờ á chứ chưa chưa chưa à con sữa đấy chết lỗ ghê cua sữa của bé khang này cái khang mới bắt đã lội xuống nước con cua này tên là cua sữa vậy nè ừ. nó lột á cua là nó phải lột nó lột da lột xe là khác nó mới lớn nhớ không ừ, đây cua sữa ừ cua nó lột xác nó lớn lát con ấy lát con nhảy với đè luôn đi rồi cái cha đem ra cho tắm cho con luôn rửa à. vòng vòng ngoài cái xô luôn nó sữa nó đang lột quá trời bộ mình của con luôn rồi nè nè cái mặt thấy gớm luôn trời ơi rửa mặt đây nè có ba phát nè rửa mặt cái tay nó thấy ghê à tay thấy ghê không được để lát anh thảy nó xuống đó lên tắm nó luôn không chịu mẹ thấy nha mẹ này tắm con con dễ dùng cái cô này đây các bạn đây bình mẫn này cho các bạn coi nãy giờ thành quả của ờ, bà chú cháu với bia khà Các nè này là mấy ờ, mấy em ếch các bạn ếch đổ dến á còn đây hàng cái lóc cái đực cái cá nha đó còn nghe được mấy cái rô cá nhỏ nhỏ nhỏ mà nói chung ờ, bữa nay <coughs> nói chung bữa nay cũng đủ ăn bữa trưa các bạn cho mình cũng xin phép dừng video đây ha cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video mình nhé hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo bye bye cả nhà